có bom có máy bay ôi ui thôi xong rồi anh em ơi chuyện này goblin à <clears throat> goblin được tám thằng goblin chuyện này nhiều thằng chơi goblin có bom người máy bay anh em ạ có lên chơi goblin không nhở trời ơi ra được cái con ờ, heaven bomber hay sao từ sớm chơi gì đắn đo thật sự thực ra thì thì tôi cầm cái bộ goblin tôi không tự tin lắm đâu không biết chơi anh em ạ Có bao giờ chơi cái bộ này đâu Đấy Mà bây giờ lại, lại bảo là đặt vào tay cái bộ này thì thực ra không tự tin cho lắm Không phải cái bộ thông thạo ừ. Tôi mua tạm cái con này thôi chứ cũng chưa biết được chơi cái gì Cái tầm mà anh em mà bảo tôi phải chơi Goblin cho anh em xem ấy Thì chắc chắn là phải tập anh em ạ Phải tập một thời gian Tôi nghĩ là riêng cái bộ Goblin là một cái bộ khó Tôi nghĩ là cái bộ này là bộ khó đấy Nên là chắc là cũng phải mất một hai tuần để tập Cho là pro, pro player thì mới chơi được cho anh em xem <laughs> Chứ còn này không tự tin lắm nha anh em nhá <clears throat> Chưa chắc đã là Goblin Kể cả trận này có bom về máy bay Cũng chưa biết được như nào Cứ từ từ Bình tĩnh Đấy phải xin thêm mấy cái đồ bắn trưởng bắn chiếc các thứ Thì mới chơi được Chứ con này hai sao mà nó không có ma lăng thì cũng hơi khèo nhá cho xin viên ma năng nào Ui rồi ôi chết rồi Đéo phải rồi anh ơi <clears throat> Không ra ma năng mà lại dài que Lại assassin à Rồi ôi Lại assassin hay sao Thực ra vẫn chưa ghép được cái gì để mà chơi assassin cả Chưa ghép được cái đồ gì luôn ấy Đồ này chơi cái đéo gì ấy. Heaven Bomber mà không có ma lăng thì là toang lắm ấy nhá Đầu game thì con này nó chỉ mạnh khi mà nó có một cái Blink Hoặc là một cái xung kích thôi tôi Cho tôi xin một cái viên ma lăng rồi Thề Hứa là chơi Goblin nếu có ma lăng Đéo có rồi Chết rồi Thế này làm nào giờ Thế này yếu Ui thế chơi gì nhở Này chơi gì Trời ơi thế này tôi Tôi nghĩ là, là, là chắc là sẽ là Bởi vì nó đéo ghép được cái gì anh em ạ à. Thôi tôi cứ ghép cái huyết trượng trước đi Cho gọi con Heaven Bomber là bắn trưởng đi Về căn bản là nó cũng chả ghép được cái gì Đây cho cái con sau đi vô này cho nó hút mana Cho nó bắn trưởng cho nó nhanh này Đấy hút mana xong rồi bắp cho Heaven Bomber cho nó bắn trưởng <clears throat> Gọi là chống chế một chút Đéo có ma lăng phải chống chế bằng con con con này đâu Mặc dù nó không đấm được nhưng mà nó búp mana cho mình bắn trưởng Đấy, ui giời, hợp lý không anh em? quá hợp lý ai à tự nhiên là có ba stack thế là chúng ta có ba stack đầu tiên rồi huyết trượng cứ tăng stack lên là khỏe ngay cứ bình tĩnh à đây rồi đây rồi giờ so đây rồi thôi thì mấy cái con tăng mana cho vào để bù lại cái việc là không không không có đồ mana được <clears throat> đó rồi áp cấp rồi hai đỏ cho cm vào tăng mana cho nó nhanh anh em ạ À thôi từ từ, con này hay hơn. Con con con ọc này nó, nó mà bắp cho cái con Heaven Bomber là bắn trưởng được hai lần ý. Ui, cũng được đấy chứ. Được đấy. Được đấy, được đấy. Nhiều anh em sẽ hỏi lý do tại làm sao mà hôm nay hôm nay lại là chăm chỉ như thế. Hôm nay lại lại ra hai clip thì tôi nói luôn là đấy như đã hứa nha anh em nhá. Hứa gì thì anh em xem clip trước rồi anh em biết. Thế thôi. <laughs> không phải nói nhiều nhá anh em nhá. Không phải nói nhiều. Rồi. Cứ biết là thực hiện đúng lời hứa cái đã còn anh em nào mà theo dõi thường xuyên thì anh em biết lời hứa còn anh em nào mà mà, mà mà mà không theo dõi thì thôi anh em cũng không phải quan tâm lắm đâu nhá anh em nhá nhiệm vụ chính bây giờ là tôi là sản xuất clip thôi anh em ạ <laughs> ok chuyển luôn khỏe chưa ui chuyển ấy ui bắp hai lần luôn tí tung lửa một lần trưởng nữa nhưng mà đối thủ quá yếu chết rồi được đấy nhưng mà đéo phải goblin đâu anh em ạ <clears throat> Nói chung là anh em đừng bảo tôi chơi Goblin Mặc dù vào ra Goblin đây này Ra Goblin thay con đỏ đã Từ từ đã Giáp con Goblin to hơn anh em ạ Giáp Goblin to hơn Bắp giáp là được cộng 20 giáp là nó trâu lắm Đầu game trâu lắm Rồi Thực ra bây giờ cho hai đỏ vào thay cho con ọc và con Saudivo thì bình thường thì nó sẽ mạnh hơn đấy Bình thường nó mạnh hơn thật anh em ạ nhưng mà cái cái, cái cái thời điểm này thì chúng ta không có viên ma lăng nên không chơi được kiểu thế Cho vào một cái là coi như là con Heaven Bomber nó sẽ đến chết đó không tung một trưởng Đấy, tôi thậm chí tôi còn phải đặt Heaven Bomber lên cao Anh à, chuyện này có Assassin này Cẩn thận nhá, cẩn thận là Assassin Nguy hiểm đấy <clears throat> Ui, chơi cả coi ra cả human này, ra human chưa? À? Ờ cứ up cấp vào up cấp để để để cho cái con uh, con uh, con con con CM vào anh em ạ. Up cấp cho CM vào đã. Up cấp cho CM vào đã. Rồi. Bán mẹ nó sau Wrecker đi anh em ạ. Cần đéo Goblin. Thêm một giáp yếu mà. Đây này, cho con này vào này, kích hoạt 3 mét mạnh hơn. Kích hoạt 3 mét Heaven Bomber bắn tin anh em ạ. <clears throat> Đấy, bây giờ là có hai con tăng ma lăng nhá vừa có sao đi vô vừa có có có dơ so nhá thế này thì thoải mái rồi thoải mái ma lăng bắn trưởng rồi anh em ạ ok đấy <clears throat> gặp gặp assassin này assassin vừa được bắp hơi quá tay anh em xem cái clip trước ờ, của tôi là anh em thấy đấy chín assassin mạnh vãi đái luôn cáo nó nó chọt cho một phát đi cả đội hình dã man thật sự nói chung là cái cú bắp quá lỗi đến từ nhà phát hành đề nghị là coi như là cân bằng lại ngay bây giờ mà ra là cái con zipper thì ngon <clears throat> đây rồi ui mẹ ra cả cáo kìa mà thôi trận này làm gì có đồ assassin đâu anh em thôi bỏ đi bỏ bỏ bỏ bỏ đây rồi con này cũng được tí chuyển sang gót chơi nó máu thử test thử phát em gót đấm ờ, đấm nhau với cả assassin em như nào hợp lý không mà nói chung là đồ này nó vẫn phải phụ thuộc vào cái cái round 10 anh em ạ. Đồ mà đéo có ma lăng thì xác định luôn là có khi lại phải chơi theo cái cái kiểu là tí nữa là phải chơi bắn trưởng theo kiểu là một phát là vào bắn trưởng luôn năm rồng đấy anh em. Hợp lý. Trận này có khi chuyển sang chơi năm rồng cũng ngon. Ôi tôi chết rồi, con Heaven Bomber tôi chết này, gặp thằng Assassin. Trận này hai thằng Assassin cơ à? Thế thì càng đấy. Mẹ còn chưa có chuỗi luôn Chưa kịp có chuỗi Thunder Spirit Ồ ngon Được Thunder Spirit Như này được không Được đấy Thế này mạnh hơn Như này thì chắc là cũng không cần con ọc này nữa đâu nhỉ Như này có mạnh hơn không hay là cho ọc vào cho nó bắp Nếu mà chả may mà bắp được vào con Heaven Bomber thì bắn hai phát thì cũng kinh Thôi cứ từ từ đã ọc lên hai sao cho vào được anh em ạ không thì cần thì uh, cái round 11 ờ, up 7 cho ọc vào Cũng ok Nói chung là cứ giữ lại con này đã anh em ạ Bán đi thì cũng chả có thêm tiền Cứ bình tĩnh từ từ từ tốn thôi Trận này nói chung là nếu mà thắng Cứ mỗi nào thắng là có một cái free roll Thì thoải mái Xong rồi chúng ta có tiền là chúng ta làm gì cũng được Ok nhưng mà ôi chết rồi Bây giờ có vẻ như là tôi phải đổi chỗ lại con Heaven Bomber anh em ạ Để trên bây giờ kiểu nó có mấy cái thằng mà Hunter ăn tiếc này đam nó to ấy Mặc dù là ừ, tôi thì tôi vẫn thắng đấy Nhưng mà tôi mất cái stack của cái, cái, cái, cái huyết trượng Không ổn Huyết trượng mà mất stack thì nó sẽ yếu dần uhm. Thọt quá nhỉ Ôm hơi nhiều <clears throat> Nhưng mà trận này chắc không có Berlin được anh em ạ Trận này Goblin không không không không không ổn lắm, không ổn lắm. Ra mèo sớm thì còn may ra cửa. Mà thôi nói chung là Goblin ấy thì tôi hẹn anh em hẹn anh em clip sau nhá. Để cho tôi có khoảng chục trận tôi tập Goblin đã. Nhá anh em nhá, hứa với anh em là clip sau nếu mà anh em thích chơi, anh anh em thích thì tôi biểu diễn Goblin một lần thì tôi chơi nhá. Về căn bản là Goblin là tôi đéo giờ chơi trên kênh của tôi chắc đố anh em tìm được một cái clip nào Đấy Từ cái lúc mà tôi làm Youtube thì tôi cũng không đảm bảo là tôi có clip về Goblin Nhưng đố anh em tìm clip nào một tuần trở về đây là có Goblin chắc không có Một tuần thì khó, một tháng trở về đây đi chắc là cũng chả có đâu Làm đeo có trận nào có Goblin Nói cho nó nhanh <laughs> Không biết chơi <laughs> Ôi rồi ôi Lại tiếp tục ra flame này Thế này là chưa up được cấp thế này lại phải đợi rồi phải đợi rồi anh em ạ chưa up được cấp <clears throat> thôi được Rồi như này là có free roll là cũng ổn rồi Mà lằng đây có luôn Ui được đấy nhở Có Blink này ui trời ơi Đây rồi cái món đồ này là cái món đồ mà quan trọng cần có đây Được đấy Ờ thế mà bây giờ mà ví dụ như là giam một cặp mèo bây giờ thì có khi là tôi nghĩ lại chơi Goblin đấy Ờ Này chưa biết ở đâu anh em ạ à. Được đấy Mà tôi cũng chưa biết là tôi chơi cái gì thế này uhm. <clears throat> 9m thì cũng được luôn nhá 9m thì cũng ok luôn anh em ơi Chuyện này chơi 9m 9m là cũng được Có Grim ở đây rồi 3m kích hoạt 9m được rồi thế này Ờ Được đấy nhờ nhưng mà bây giờ 9m thì con nào tăng Con nào tăng cơ Ở level 7 là 3 wizard Kẹp với cả 3m 3m là 6 con đúng không 6 con Tức là kẹp thêm được một con nữa thôi Thẹp, Kẹp thêm một con Thôi từ từ đã anh em ạ Chưa biết được Có lẽ tôi bán cái con Grim đi Bán cái Grim đi để tiền Round này chắc là tôi sẽ bán con Grim Tôi nghĩ là thế ôm hơi nhiều Từ từ đã từ từ đã anh em ạ Bởi vì cái bộ 9m thì cũng chưa kẹp ở đâu Phải lên 8 kẹp thôi Chưa có tăng cơ anh em ạ Chưa có tăng cơ với cả co nó yếu Bây giờ hai sao lại vứt đi thì lại buồn cười lắm Đấy bây giờ nếu mà ở level 7 là tôi vừa tính rồi đấy Level 7 là ba con mét thì bây giờ toàn một sao Tôi từ từ đã anh em ạ Bán đi đã ơi vừa bán lại ra đấy Grim đều thế nhở Tôi vừa bán nó lại ra Có khi là muốn tôi chơi 9 mét thật ra cả sống mập này 9m à 9m thì nó cũng không có gì đặc sắc nhỉ Nói chung là cái bộ 9m thì nó cũng nó cũng ờ, anh em cũng có vẻ nó như là khá là xem nhiều ở trên kênh của tôi rồi. Xem khá là nhiều ở trên kênh của tôi. Vì vậy thay bằng cái việc là chơi uh, ờ, 9m thì chuyện này anh em có muốn là tôi chơi thử một cái bộ mà vừa mới khám phá ra không? Vừa mới khám phá ra còn chưa bao giờ biểu diễn luôn ở trên kênh. Chưa bao giờ làm clip luôn đang coi như là đang gọi là giữ bí kỹ để để giành leo rank đấy nhưng mà ừ, trận này đúng mà biểu diễn cho anh em xem tiết lộ bí kỹ thì chắc là anh em thích ngay tôi chơi này cho em thích ngay tôi chắc chắn anh em thích bởi vì cái bộ chuyên để counter meta chuyên để counter meta luôn nhưng mà thôi từ từ đã tiết lộ sau nha anh em nhé tôi có một cái bộ mà phải nói là bí kỹ Tôi sáng tạo ra để coi như là counter của meta này Đấy. Tôi chơi thì tôi chơi leo rank tôi, tôi tôi chơi cái bộ này Nhưng mà tôi chưa làm clip Vì sợ nó bị lộ anh em ạ Lộ nhiều người chơi Đấy Lộ nhiều người chơi Còn các anh em mà theo dõi tôi trong game là các anh em biết Các anh em biết ngay Bộ này thì nói chung là các anh em có biết Vì tôi đã chơi rồi ở trong game Nếu anh em theo dõi tôi và xem tôi chơi trong game thì anh em biết Đấy còn clip thì chưa bao giờ ra luôn đấy bởi vì clip này ra cái đại trà lắm anh em ra một cái là ngày mai ngày kia nó đông ngay nó nhiều người chơi luôn anh em ạ chính vì thế nên là nhiều khi là bí kí không thể tiết lộ trừ một vài anh em thân quen thôi nhá các anh em thân quen thì ờ, tôi có chia sẻ rồi tôi có chia sẻ tiết lộ cái live up này rồi cũng chơi thử rồi cũng khá là ok Đấy, anh em ờ, chuyện này thì thôi được rồi tôi cũng tiết lộ luôn cho anh em để anh em có thể lắm được nhá Nói chung ấy là cũng không có mấy khi mà mấy cái line up mà dạng như kiểu bí kỹ mà tôi làm cho nó đại trà đâu anh em ạ, chắc chắn rồi. Nếu không thì nó cứ đông người chơi tôi cũng không thích, nó nhăn nhản ra. Thế là cũng giới hạn. Nói chung là chia sẻ cho ít người thôi, không thì nó đông người chơi nó bị trục bài anh em ạ. <clears throat> tôi chắc là cái đợt sau tôi sẽ dành riêng cái clip những cái clip về những cái bộ mà nói chung là nó cực kỳ mạnh và nó cực kỳ độc để cho riêng anh em hội viên thôi cho riêng anh em hội viên thôi đấy còn các anh em uh, xem kênh thì các anh em sẽ phải xem muộn hơn các anh em mà xem kiểu đại trà thì nó sẽ phải muộn hơn nhá không thì nó đông người không ổn <clears throat> một cái lay up mạnh khi mà nó độc quyền rồi anh em ạ chứ còn đông người chơi rồi thì nó lại nhiều nó giống như cái bộ exit ấy bây giờ nó đông người chơi rồi đấy nó thấy chán nó thấy chán anh em ạ <clears throat> đấy mà tôi thì cũng không phải khoe đâu nhưng mà hội viên của kênh của tôi nó cũng khá đông các anh em hội viên rất đông Đấy, tầm này là cũng là gần 200 hơn 200 rồi, hơn 200 hôm qua xem là hình như là 200 201 người. Đấy, 200 anh em hội viên. Đấy mà cái nguồn thu nhập chính của tôi ấy, thì lại tất cả là đều nhờ vào các anh em hội viên cũng như các anh em donate. Thế thôi chứ còn cái tiền YouTube của đáng bao nhiêu đâu mà. Đấy thế là chả nhẽ lại các anh em đã coi như là góp phần duy trì cho tôi kênh này như thế mà các anh em lại không có gì hơn các anh em khác à? Các anh em khác phải có ưu tiên chứ đúng không? có ưu tiên là được xem những cái đội hình mà nó mạnh từ trước Đấy, trước các anh em khác Thế nên nó hợp lý hơn Đấy Thế là thống nhất nhá Bây giờ có mấy cái clip mà dạng kiểu như này ấy Thì chắc là, là, là các anh em hội viên sẽ được xem trước Các em để ý nhá, các em hội viên để ý Dành riêng cho các hội viên là có những cái video clip dành riêng cho hội viên Thì các anh em hội viên để ý cho tôi Đấy, từ hôm nay là trở đi là thế nhá anh em nhá Mai thì sẽ có những cái clip mà dành riêng cho các anh em Đấy, còn các anh em uh, mà không phải hội viên thì cũng không phải là không có được xem nhá anh em nhá vẫn xem bình thường tuy nhiên là chậm hơn một chút chậm hơn khoảng uh, với mấy cái clip độc này tôi nghĩ là hơn một tuần là hợp lý <laughs> hơn một tuần là hợp lý anh em ạ một tuần thôi để cho các anh em hội viên coi như là chơi cho nó sướng đã chơi vào trong rank leo cho nó xuống đã sau đó thì phổ cập cho tất cả mọi người cùng chơi thế nó hợp lý đấy à, anh em nhỉ <laughs> thực ra tôi biết là các anh em hội viên là các anh em chủ yếu là các anh em ủng hộ tôi thôi chứ còn anh em cũng chả có quan tâm đến cái việc là xem clip trước hay sau đâu anh em ạ tôi biết mà tôi biết nên tôi cũng rất là phải nói là trân trọng các cái tình cảm anh em dành cho tôi có những anh em mà đăng ký hội viên hơn một năm rồi ví dụ như anh em hải Biếu, anh em uh, nguyễn hưng anh em nguyễn đức giang hay là anh em quang trần anh em quang trần nữa đấy các anh em thì thực ra thì cũng chả có yêu cầu gì cứ đăng ký ủng hộ thôi gọi là ủng hộ tôi thôi rất là biết ơn trân trọng các anh em Đấy, anh em yêu quý ủng hộ tôi tôi biết chứ Chính vì thế là những cái lần mà tôi um, lười tôi không ra clip được ấy, tôi bận ấy Tôi không ra clip được hay là tôi không livestream được thì tôi cảm thấy rất là ái náy với các anh em đó Đấy, đấy là tôi còn chưa nhắc đến là các anh em donate cho tôi ở trên cái bảng donate kia Anh em thấy không? Tất cả đấy đều là cái sự trân trọng và biết ơn nhá các anh em nhá Các anh em ở trên uh, top donate Đấy rồi các anh em đăng ký hội viên Cái chặng đường làm youtuber của tôi Nó in dấu chân của anh em nhá Hành trình làm youtuber của tôi Nó dễ dàng hơn khi có anh em ở bên Cảm ơn anh em rất nhiều Rồi và tôi sẽ còn cảm ơn lại các anh em Trong một cái clip tổng kết nha anh em nhá Cuối năm chúng ta sẽ có làm một cái clip tổng kết Cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi suốt năm nha anh em nhá Tôi thực ra tôi khá là sơ xuất Trước đây là tôi không làm những cái clip dạng đấy Dở dài con này bay anh em ạ Đúng không? Máy bay này chơi tạm thôi tôi không chơi mất Goblin đâu Anh em nhá Chuyện này hứa với anh em là sẽ tiết lộ cho anh em một cái đội hình bí kí tôi không chơi con đấy Không chơi đâu, tí nữa nhá Anh em nhá, từ từ bình tĩnh Tí nữa là là sẽ chuyển chứ còn tôi cũng không chơi cái con đó Chúng ta lấy tạm con máy bay gây đam thôi Mà round sau là gặp thằng có chuỗi đấy anh em ạ Round sau là chúng ta sẽ phải xả tiền Round sau xả tiền Mà còn có 13 tiền thì xả đéo thì 7 quả công nghệ mech Ủa Chết rồi thì tôi, tôi phải xả tiền thôi anh em ạ Tầm này không không ổn rồi Phải xả thôi Xả tiền xả tiền xả tiền xả tiền mạnh xả tiền mạnh Xả tiền mạnh nào phong đội hình thôi Chết mẹ Như nào đây Chết rồi hết tiền rồi thế này Thôi thì phải bỏ mech rồi Chắc là chúng ta sẽ phải form ngay cái đội hình từ cái thời điểm hiện tại Đang có chuỗi anh em ạ à. Nhanh nào mất mẹ chuỗi bây giờ Con này vào này Gót vào này bốn gót Được à, Như này chưa Ok ok như nào nhở Thường con gì Con này không không không phải không phải Con nào nhở Con này vào này bốn đỏ này Ok bốn đỏ Ok ok ok ok Đây rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi <clears throat> Cứ bình tĩnh, bình tĩnh Được rồi, ui rồi tôi form một phát tôi gặp cái thằng đang có chuối luôn Trời ơi, định mệnh, định mệnh, định mệnh đây rồi Cắt chuối luôn anh em ạ Được quá nhờ Rồi, cái quả tôi vừa mới form kịp đội hình luôn Trời ơi, tôi đúng là cái kiểu Đúng là nếu mà rao trước mà không quyết đoán thì quả là mất chuỗi luôn rồi Được đấy, đổ mày quá rồi cho mày bay sớm Thế là vẫn kịp thời gian đấy Vẫn kịp thời gian Chứ còn form đội hình cũng hơi lóng ngóng một chút Mày Mày thật Form được đúng cái đội hình luôn Ở cái dây cuối luôn bốn gót bốn đỏ kết hợp máy bay Mày Công nhận quả trí thật đấy Rồi ok <clears throat> Chưa đâu anh em nhé, Con máy bay này tí tôi bán đi Anh em thấy ở dưới không Tôi tiết lộ luôn này Đó chính là cái bộ gót Kết hợp với con rồng mập Đấy anh em chưa biết đúng không anh em chưa biết thì cái trận này anh em sẽ biết cái sức mạnh của nó như thế nào nha anh em nhá gót kết hợp sủng mập anh em có tin được cái sức mạnh của nó không nếu anh em chưa chơi anh em đã chưa tin đâu nhưng khi anh em chơi hoặc là anh em xem tôi chơi rồi anh em sẽ thấy sức mạnh của nó thật là kinh khủng cứ từ từ bình tĩnh đợi chút bao giờ con rồng mập này nó lên được hai sao ba sao có grim thì tôi sẽ cho vào nha anh em nhá có grim tôi sẽ cho vào bây giờ chơi tạm máy bay giữ máu đã giữ máu giữ chuôi anh em ạ Thiếu một con nữa là chúng ta có 6 đỏ Ok Thiếu một con nữa là ở level 9 nó 6 đỏ hai gót kết hợp với một co Rồi lên 9 thôi Đồ này thì bây giờ cũng chưa lấy được cái gì từ từ đã anh em ạ Có thể tôi sẽ lấy hai cái bờ Tôi sẽ lấy hai cái bờ Một cho con Grim nữa thì nó sẽ phải chơi Grim Grim kết hợp với rồng mập anh em ạ Quẹt mực xong rồi con rồng mập nó nhổ nước bọt vào Trong cái bãi mực đấy Assassin chỗ này có 9 Assassin Anh em yên tâm Nhá 9 Assassin nó bá như thế nào thì anh em cũng biết rồi đấy Nhưng mà anh em cứ yên tâm Đội hình của tôi là counter của 9 Assassin luôn cứ chờ con rồng mập lên hai với con Grim nó ra đã Rồi anh em sẽ biết là nó counter như thế nào nhá anh em nhá Counter cực mạnh của meta luôn đấy Chấp nhà phát hành Nhà phát hành có bắp tròi bộ Assassin Nó mạnh cỡ như thế nào nữa Thì nó không thể thoát được khỏi tuấn cơm đâu anh em ạ Làm sao mà thoát được khỏi tuấn cơm Mẹ nhà phát hành có ra cái meta Nó có bá như nào Thì rồi tuấn cơm cũng ra cái đội hình counter thôi Nha anh em nhá Cứ bình tĩnh Rồi anh em sẽ thấy <clears throat> Rồi, bây giờ tôi chỉ hy vọng là ra con Grim và con rồng mập thôi Một con rồng mập nữa là được Chứ máy bay bây giờ thì không có cửa đâu Đánh Nhiều khi là máy bay nó đến late game rồi nó đuối dần Gặp mấy thằng Clyde là không có đam Đấy, Nhưng mà tầm này thì vẫn có thể là gánh được Vẫn gánh được Đây rồi Dần dần là lên được hai sao hết Hay quá nhờ vẫn giữ chuỗi tốt luôn anh em ạ Vẫn giữ chuỗi tốt luôn Ổn đấy Có nhiều anh em mà đã biết tôi chơi cái bộ này này Là cũng chưa tin được cái bộ này nó mạnh đâu anh em ạ Chỉ sau khi anh em xem tôi chơi thôi Thì anh em mới biết được thôi Đấy Đa phần các anh em là thế Các anh em xem kênh bây giờ cũng thế thôi nhá Nó cũng không khác gì là cái suy nghĩ của các anh em mà đã được tôi tiết lộ đâu Đã được tôi tiết lộ về cái bộ này đâu Chỉ khi anh em anh em xem xong anh em thấy cái sức mạnh của nó thì anh em mới biết là nó mạnh Đó Khám phá ra bộ cực mạnh luôn Mà nó cao tơ vào meta này Mà tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh em là tại sao nó lại cao tơ vào meta này nó mạnh đến như thế Thì tí tôi sẽ giải thích cho anh em Nó mạnh lắm anh em ạ chỗ này có cả insect à <clears throat> Nó rất phù hợp để chơi ờ, với cả những cái bộ mà nó đang là meta bây giờ Ví dụ như bộ Exit hay là bộ uh, bộ Assassin Nó rất phù hợp để counter luôn Exit, Assassin thậm chí là cả 9 hẹp 9 hẹp cũng được luôn Ăn được cả 9 hẹp luôn Đó Trận này thì cũng có Assassin Không biết là có phải 9 Assassin không Đúng vậy Gấu Assassin đã lên được hai sao rồi kìa Thôi chết mẹ rồi Kinh ấy Nhìn trông cũng kinh đấy nhưng mà không ăn thua anh em ơi So với cả cái line up mà tôi sắp cho anh em xem thì một khi mà nó đã đủ bộ thì nó đấm cho bọn chín assassin anh em sẽ thấy là nó sấp mặt luôn gặp một cái là chỉ mong là không gặp thôi đây rồi à đâu đây không phải đây là cái bộ goblin goblin thì có bom đúng không có bom của máy bay đúng không nhưng mà chưa ra ui anh em ơi tôi vẫn đang có chuối anh em ạ ui không chắc ra này mất chuối rồi này thì không có cửa đấm thằng này Ui thằng này đồ vãi đái vậy Trông giống đồ chơi assassin hơn ờ, Bạn ấy lại chọn cái con đường goblin theo mẹ lại ra trứng này Mãi không ra con rồng mập nhở Cay nhở và Bây giờ đập đập trứng cho rồng mập thì thì chưa được anh em ạ Bởi vì chưa có con Grim Bây giờ chưa có con Grim thì chưa chơi được như thế Nhưng mà thôi nói chung là dừng lại ở 9 mà roll thôi Dừng lại ở 9 mà roll thôi Rồi hiện tại có 6 đỏ rồi Đang là mất chuỗi rồi anh em ạ Dừng lại 9 roll rồng mập lên 3 sao Nhá anh em nhá Roll rồng mập với ở kiếm Grim luôn Và cái này là cái quan trọng này Cái này là cái quan trọng mà tôi muốn chia sẻ anh em Đấy là cái việc là form đội hình ấy, Ở cái giai đoạn nào là rất là quan trọng Thì bây giờ cái giai đoạn này này Khi mà anh em chơi bộ này nhá thì ở cái giai đoạn từ 20 ý, đến 30 Đến ra 30 Là anh em sẽ phải có là con Grim 2 sao Full bộ đỏ 2 sao Ở level 9 Tức là 6 đỏ kết hợp với hai gót Grim 2 sao và con rồng mập Ít nhất là hai sao anh em nhá Thì anh em có thể giữ máu được Đến ra 30 Đó còn đến ra 30 rồi là anh em sẽ phải có rồng mập 3 sao Xác định luôn nhá Nếu không là coi như là toang Đấy nên xác định luôn anh em đã luôn là luôn ở 9 nhá, anh em đừng lên 10, lên 10 là anh em không có dòng mập 3 sao đâu. Còn anh em xác định lên 10 thì anh em xác định là chơi dòng mập tạm so chơi co khác. Đấy, chơi máy bay 2 sao chẳng hạn hay là chơi uh, ca lông nhá. Chứ còn đừng chơi con dòng mập. Dòng mập bắt buộc là phải lên 3 sao ở level 9. Còn lên 10 rồi thì xác định nhá là hết tiền rồi đấy. Lên 10 tức là 50 tiền anh em dùng để up cấp thì cái 50 tiền đấy anh em sẽ không có cái thời gian để roll ra cái con con sông mập ở đâu. Anh em lên 10 là anh em hết tiền là coi như là cái khoảng thời gian từ từ cái thời điểm mà anh em lên 10 ấy đến cái khoảng nó hồi lại tiền để anh em anh em có thể roll được ba sao ấy là cái thời điểm mà anh em sẽ chết. Đấy. Nên là tốt nhất là anh em hãy giữ ở 50 tiền và anh em roll ở level 9. Được chưa? Ok chưa? Đấy là cái bí kíp quan trọng nhất đấy. Chìa khóa thành công, cái key thành công của bộ này nó là như thế. Roll 3 sao ở level 9 nha anh em nhá. Đấy, trong khoảng thời gian mà anh em roll cái con rồng mập này anh em có thể roll thêm một con nữa ba sao. Một con nữa hai tiền ba sao cho tôi là hợp lý. Ví dụ như anh em có thể roll thêm con Squadman lên 3 sao Grim Grim từ từ đã anh em ạ Từ từ chưa Từ từ đã form form form bài đã Form bài 2 sao full đã anh em ạ Thậm chí là 3 sao Về căn bản là con rồng mập ấy nó chưa lên Rồng mập chưa lên anh em ạ Bình tĩnh Từ từ đã bình tĩnh Hết slot thì tôi phải đập trứng các dòng mập Cứ bình tĩnh Cứ rơn full lên 3 sao đã Bây giờ con máy bay nó đang vẫn đang cánh kèo anh em ạ Máy bay nó đang cánh Ôi 9 assassin rồi thế này Càng đấy <clears throat> Thôi chấp nhận thua thôi Thua ở giai đoạn này thôi Nói chung là đấy anh em sẽ thấy là con máy bay này nó sẽ không có cửa đánh với cái bọn assassin này đâu Máy bay nó sẽ không có cửa để counter vào bọn assassin Nhưng mà tí nữa cái con rồng mập này nó khác nha anh em nhá Anh em đừng sốt ruột, anh em đợi chút Anh em ạ Cần phải cứng cáp hơn một chút nữa Bởi rồng mập bây giờ nó phụ thuộc vào khá nhiều combo đấy Cái tầm này là là nó sẽ mất nhiều máu Đây rồi Nó sẽ là hai cái bowling Từ từ đã anh em ạ Máy bay nó vẫn đang là một cái đối tượng Nó có thể clear được khỏe Rồi, ghép cái chén nào Con máy bay này vẫn đang clear khỏe anh em ạ Cứ từ từ Đồ đã Đây rồi à, Như nào đây Thôi bàn máy bay đi Ok Đây rồi hai cái bờ linh luôn Quá đẹp Grim một cái bờ linh Bộ này thì lấy hai cái Blink nha anh em nhá. Bộ này anh em lấy cho tôi hai viên ngọc ma lăng chừa một cái cho Blink cho cho cho Grim, một cái Blink cho rồng mập. Về căn bản là cái bộ này thì nó nó cũng không cần phải hai cái viên ma à hai hai hai cái Blink nhưng mà nó sẽ cần là hai viên ma lăng. Đấy, một viên ma lăng nếu mà không ghép được Blink thì sẽ là một viên ma lăng cho Grim và một cái Blink cho con con rồng mập anh em nhá. Rồi cứ bình tĩnh, từ từ từ từ chưa được, chưa được anh em ạ, chưa được bình tĩnh. Tôi biết là thế nào nó cũng sẽ mất máu ở cái giai đoạn này Chúng ta roll 3 sao đã Roll dùng một 3 sao đã anh em ạ Grim phải 2 Đấy, Như tôi đã nói vừa nãy rồi, đây rồi Roll Grim ở cái thời điểm này thì nó cũng dễ thôi, nó cũng không khó anh em ạ Đây rồi Con 4 tiền ở level 9 thì roll nó dễ lắm Bởi vì cái con 4 tiền nó nhiều mà Người ta cũng chỉ cần con 4 tiền 2 sao thôi Đấy, Nhất là con Grim này thì cũng ít người chơi Roll nó cũng dễ Đấy còn con rồng mập thì roll nó sẽ vất vả hơn một chút nhưng mà cố gắng là, là dừng lại ở 9 mà roll. Nếu mà khó khăn quá thì có thể kẹp hai con eco vào cũng được anh em ạ. Chắc chắn là nó sẽ mất máu thôi. Là nếu khó khăn quá thì kẹp hai con eco. Còn không thì cứ như tôi là ừ, cảm giác là vẫn đánh được thì cho cái con uh, God of War vào cho nó gây đam. Đấy. <clears throat> nhưng, mà, nhưng mà nhìn thằng này thì có vẻ như là không đánh được đâu. Thằng này chắc là trông kinh khủng đấy Đẩy nhiều máu này. Ui, trông có vẻ đẩy khá nhiều máu ở cái trận này Round này bị đẩy nhiều máu đấy Nhưng mà còn tôi còn nhiều Tôi còn nhiều 74 máu Thoải mái đốt máu anh em ạ Thoải mái thoải mái Vẫn có khả năng trụ được Vẫn có khả năng trụ được Cứ từ từ bình tĩnh Giai đoạn này là giai đoạn phải kiếm 3 sao Phải chuẩn bài sách giáo khoa Anh em ạ Sách giáo khoa của tôi ghi ra là Cứ chuẩn bài là ăn thôi Cứ phải hết sức là bình tĩnh em nhá Bình tĩnh nhiều ông là là kiểu như là cái đoạn đầu ấy cái giai đoạn đầu anh em là phải giữ máu tốt giữ máu tốt chứ còn nhiều ông là ừ, có đến cái giai đoạn mà kiểu máu nó tụt nhanh quá rồi là cuống là up một phát lên 10 luôn là toang luôn đấy nhá nếu mà anh em xác định là chơi cái bộ này ấy nhá Thì tôi nói thật với anh em là xác định ở 9 Còn nếu mà đéo ra được thì là nó mẹ bị đen anh em ạ Đen quá thôi chấp nhận là thua thôi nhá Còn anh em đã xác định chơi cái này sống chết luôn ở 9 lên 3 sao Không nói nhiều lên 3 sao ở 9 Đấy Rồi lên 10 Đã lên 3 sao rồi thì nó nó sống khỏe lên 10 luôn anh em ạ Không vấn đề đâu Còn ba con nữa thôi mà 50 tiền chẳng nhẽ ba con đéo ra Vô lý Vô lý lắm anh em ạ Cứ bình tĩnh <clears throat> Rồi Đấy cái chén thánh hay là cái huyết trượng nhỉ Chén thánh đấy Đấy chén thánh cho nó sống dai một chút Đấy anh, anh, anh em thấy không Có Dash Spirit, có máy bay, có bom tôi bỏ qua hết Thậm chí là có hai con máy bay với quả trứng rồi tôi bỏ qua hết để tôi chơi cái bộ này Để chứng minh cho anh em thấy là nó đúng là cái bộ mạnh luôn Rồi roll rồi Rồi Một khi mà đã roll ở 9 anh em đưa vài con lên 3 sao cũng được nha anh em nhá Đằng nào cũng sống chết ở 9 mà Sống chết ở 9 thì cứ đưa một vài con lên 3 sao để tránh cái trường hợp là như này này Có những cái trường hợp mà mấy cái thằng nó kẹp đu vào anh em ạ Ví dụ con rồng mập của anh em lên 3 sao mà bị Doom là à, toang ngay nhá anh em nhá Kẹp thêm một con hai tiền 3 sao nữa vào để tránh Doom Thế là ok nhất Đấy rồi, gặp lại bọn Assassin nhá anh em nhá Đây là anh em thấy nó đỡ hơn bao nhiêu luôn đấy Rồi anh em xem Ăn được nổi tôi không? Đây nhá, rồng mập hai sao nhá Rồng mập hai sao thì còn thua nhá Nhưng mà rồng mập 3 sao thì là, là không thua đâu anh em ạ Rồi anh em thấy đây là nó cũng chỉ mất một tí máu thôi Gặp bọn Assassin mất tí máu rồi Đây nhá assassin đồ dồn cho gấu assassin nhá đấy cực kỳ tín rồi đấy nó gọi là uy tín rồi nhá anh em nhá không còn gì bàn cái về bộ chín xin đâu anh em ạ à. clip trước nó đã thể hiện hết từ thực tế rồi ờ roll tiếp không nhở từ từ đã không vội không vội 50 tiền luôn anh em ạ cứ tà tà thôi máu mất mỗi ra một chút là được rồi cứ tà tà thôi Chứ đừng có khô máu quá Roll một phát hết tiền luôn Xong đéo có tiền lên 10 thì nó lại sai lầm Nói chung là bao giờ máu nó tầm khoảng còn 10 máu ấy Thì lúc đấy mới cuống Chứ còn máu giờ còn 50 máu thì sợ cái gì Hốt đỏ sống dài lắm anh em ạ Cứ bình tĩnh Đâu rồi nó sẽ có đó Cứ bình tĩnh Một combo đẹp thôi là giải quyết được tất cả đấy mà Gót đỏ chơi gót đỏ lại còn phải ngại Không phải ngại <clears throat> Máu còn nhiều, thoải mái đi Ui, gặp thằng này thì có vẻ <laughs> Mẹ Gặp thằng này nó đẩy nhiều đấy anh em ạ Tôi biết, tôi biết, tôi biết gặp thằng này đẩy nhiều <coughs> Tôi biết bởi vì cái bộ này nó lại Đấy, anh em nhìn một phát lại biết cái bộ counter Cái bộ ừ, bộ gót sống mập luôn Đấy chính là bộ Insectoid <laughs> Nó đẩy tôi thì tôi sấp mặt luôn Bộ này lại sợ Insect anh em ạ Bởi vì con rồng mập này nó cứ khạc vào Insect nó lại đẻ ra thêm những con Insect to hơn Cay thật <coughs> Mặc dù là giết được con co nhưng vẫn thua thôi con rồng mập này nó lại không phải là cái con có thể clear được cái bọn insect này Về căn bản là insect ấy, sau khi con Grim nó quẹt mực ấy Là nó chỉ giết được cái lứa đầu tiên thôi Đấy, Cái lứa thứ hai nó đẻ ra thì là không có quẹt mực nên là không có combo Mà đánh đơn từng con một thì đến bao giờ Đấy chưa kể nó nhổ vào cái cọc rắn anh em ạ Cái con cái con rồng này mà nó nhổ vào cọc rắn thì coi như là thôi <laughs> xác định luôn <laughs> Đấy nhá anh em cao tơ đấy, cao tơ bộ này <clears throat> Cho anh em cả cao tơ luôn Tức là bộ này dù nó có là bí kỳ nhưng nó lại vẫn được có bộ cao tơ Đấy, nó lại như thế cơ ờ, Counter nó chính là cái bộ Inceptor anh em ạ Hay không? Hay đấy Ủa thế nào clip này tiết lộ hơi nhiều ấy Tiết lộ cả bí kỹ cả counter bí kỹ luôn <laughs> Dã man <clears throat> Không sao nhưng con sẽ có thằng 9 Assassin Với cái con gấu Assassin 2 sao Nó giải quyết cho tôi cái thằng Insect Yên tâm Insect không có cửa Insect nó, bây giờ nó sợ nhiều bộ lắm anh em Insect bây giờ nó gặp cái bọn kia là chết rồi Gặp bọn gấu Assassin 9 xin là chết rồi Đấy, đây này anh em xem này Gặp 9 xin là chết luôn ra này thôi Insect làm gì có cửa Tôi thì gặp cái thằng này có khi là tôi lại còn ăn ấy chứ Ăn không? Ăn được thằng này không? <coughs> Tầm này ăn được uh, bọn uh, bọn ờ, ấy chưa? Ăn được Ăn được, ăn được Đó, anh thấy không? Đấy, anh thấy không? Ok Cái bọn uh, Insect vẫn chưa chết cả Còn một một máu Đấy anh thấy không Insect thì nó lại sợ chín xin mà Làm sao mà ăn được meta anh em Còn tôi là cái bộ line up này của tôi Thì nó lại sợ một cái bộ không phải meta Thì nói chung là đéo bao giờ gặp luôn Lâu lâu có một ông chơi Insect thôi Bây giờ còn một con rồng nữa thôi anh em ơi Cuối nào Ôi mẹ ơi cái hàng chờ của tôi nó vãi đạn quá Nó đầy kín mẹ nó rồi tôi Chết tôi rồi nhanh lên Một con nữa Đéo phải Chết mẹ một con rồng mập nữa tôi ra đi Ui <laughs> đây rồi Ui rồi ôi may quá anh em ơi Hú vía hú hồn Ui đúng giây cuối cùng luôn anh em ạ Hết hồn <clears throat> Được rồi ok ổn áp anh em ơi Đây rồi ở ờ, mày gặp lại là gặp lại anh em ơi Gặp lại hộ gặp lại hộ cái Đấy nhá anh em nhá Bộ cực mạnh luôn đấy Cực mạnh người ta luôn nhá anh em nhá Anh em nhìn thấy chưa Anh em thấy chưa Anh em thấy chưa Anh em đã thấy chưa Anh em đã tin vào lời tôi chưa Counter meta anh em ơi Ui rồi ơi 9 Assassin Gấu Assassin 2 sao Full đồ kìa Buộc chưa anh em Rồi ôi Chỉ cần một round thôi là chứng minh tất cả nha anh em nhá Một round đấy là chứng minh tất cả rồi Đấy bây giờ từ bây giờ đến hết game luôn Đó Anh em thấy uy tín chưa <clears throat> Mà tôi xin nhắc lại nhá Bộ bí ký không phải lúc nào cũng tiết lộ Nói thật là như thế luôn Đấy Trải qua hôm nay là chót Coi như là ra clip thì thôi tiết lộ thôi <laughs> Cho ra clip Thế còn lần sau thì cứ anh em hội viên xem trước một tuần Xong rồi đến các anh em ở trên kênh Đấy, thế là hợp lý đúng không anh em Ờ thì ra muộn ơn so với mọi người thì cũng là bình thường anh em Xem để cho các anh em nó ưu tiên hơn Khác biệt tí <clears throat> Không lại ra clip một phát tôi nói thật với anh em Bây giờ cái tầm view của tôi ấy, cứ một một clip thôi là nó rơi vào tầm khoảng 4.000 view Đấy tức là 4.000 người đấy chơi rồi Nhưng mà 4.000 người đấy chơi thì, thì chưa hết 4.000 người đấy sau đó còn nhân lên tức là mấy cái ông đấy chơi xong ở mấy cái ông cùng trận đấy thấy nó mạnh nó chơi theo đấy đấy thế nên là thôi bí kí thì nó cứ phải từ từ anh em ạ <laughs> bí kí mà lại còn phổ biến thì còn gọi gì là bí kí nữa đúng không anh em đấy thế nhá anh em nhá thôi thôi rồi, rồi cái lộ chót lộ rồi thì thôi chót cam lộ lộ rồi thì chia sẻ hết hết hết bình cho anh em thôi đấy, anh em biết à anh em đã thấy chưa sức mạnh chưa rồi áp 10 thôi còn gì nữa Đồ này mà lên 10 thì nó lại bá đạo luôn ở ờ, 9 nó đã kinh khủng rồi Ở 10 thì con này nó nhổ nước bọt liên tục anh em ạ Nó đánh ấy nó, nó, nó đánh thường là một giây một phát đúng không Thì cái con này nó nhổ nước bọt nó cũng là một giây là một lần nhổ Kinh khủng chưa Tức là nó sẽ nhổ nước bọt theo kiểu là đánh tay luôn đấy Nó gọi là nhổ nước bọt thay cho đánh tay luôn Kinh khủng Đấy anh em xem cái tốc độ nhổ nước bọt của nó không khác gì là tôi đánh tay Nhổ nước bọt này một phát này Đấy đánh tay phát Đánh tay nhổ nước bọt phát Đấy nhổ nước bọt liên tục luôn đấy nhổ nước bọt đấy thấy chưa anh em thấy không tức là nó nhổ nước bọt liên tục thay đánh tay luôn xôi ơi anh em thấy khỏe chưa ui rồi đẩy thằng này nhiều máu đấy ui mẹ ơi đẩy 22 máu luôn kìa anh em thấy đỉnh chưa đỉnh chưa đỉnh chưa rồi ôi một khi mà đã lên cái đội hình này rồi thì chắc là tất cả quỳ xuống luôn <clears throat> đấy insectoid đi rồi sợ mỗi lần insectoid insectoid gặp 9 assassin đi luôn anh em thấy không Insectoid cửa gì mà ăn được 9 assassin Gấu xin lên được 2 sao Không ăn được đâu Gấu xin lên được 2 sao Nó nhảy 2 ba phát là clear hết thôi Đấy còn còn bây giờ là chúng ta đấm với cả bộ với meta thôi Đấy là chính là bộ 9 assassin Đấy, Rất mạnh đấy nhá 9 assassin anh em không thể phủ nhận được cái sức mạnh của nó đâu Cái clip trước của tôi nó đã chứng minh cái điều đấy rồi Không thể phủ nhận được sức mạnh của nó Nhưng mà so với cái bộ này em nhìn thế này Em nhìn này con gấu assassin nhá đồ Assassin cáo đều có đồ nha anh em nhá Thậm chí là có cả đồ Kira ở đây nhá Có món đồ Kira luôn nhá Hai thằng nó đều có Kira nhá Anh em nhìn thấy không Ui ôi Anh em nhìn thấy kìa Chỉ còn con gấu Assassin sống thôi Nhưng gấu Assassin này thì nó cũng không sống thọ được Thấy không anh em thấy không Chém được đâu Ui rồi anh em nhìn kìa Anh em thấy chưa Ôi rồi <laughs> ôi Sao nó lại mạnh thế nhờ Thế này đã đủ để cho các anh em mỗi người một like chưa hôm nay tôi tiết lộ bí kíp mà không được like nữa thì buồn lắm ấy nhá nhiều khi là anh em like nhiều có khi là ờ, cái cái cái cái clip sau khi lại một cái bí kỹ khác thì làm sao ok nhờ có được không nhờ nhờ like nhiều 200 like chẳng hạn tự nhiên lại rao sau à quên quên cái clip sau tự nhiên nó lại lổ ra cái bộ bí kỹ nó còn mạnh cũng như thế nữa thì chắc là <laughs> ôi không dám nghĩ không dám nghĩ ờ, mạnh quá ủa của anh em nhìn này anh em nhìn này ôi rồi chín assassin nghe nói chín assassin mạnh lắm tôi tôi lại nghĩ nó không có cửa luôn ấy ui rồi gấu Agassi chết về tèo luôn đi kìa ui ôi nhìn kìa đẩy một phát hai mấy máu luôn đấy ui rồi ôi 18 máu đi luôn ạ ui ừ, wow <laughs> wow không thể tin được đúng không anh em đúng rồi có rất nhiều người giống như anh em khi mà lần đầu tiên nghe tôi đấy, à, nghe tôi nói đến nhắc đến cái bộ này thì không ai tin chỉ khi mà anh em xem tôi chơi anh em mới thấy nó mạnh Kinh không? Kinh đúng không? Rồi anh em thử đi nhá, anh em thử anh em comment lại cho tôi trong cái clip này nha anh em nha Rất là cảm ơn anh em Nếu anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để anh em xem cái bộ chín Assassin nó mạnh như thế nào Đấy chứ lại bảo là tôi bốc phét đấm với cái bộ yếu hơn Không nha anh em nhá Xem clip bên trái để biết được chín Assassin nó mạnh như nào Đấy Và một cái bộ Assassin khác nó ở phía bên tay phải của anh em cáo kết hợp với cả Divinity nhưng mà lại là 6 Assassin nha anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo Bye bye See you again